Tại Masterize Homes, chúng tôi không ngừng kiến tạo những biểu tượng toàn cầu, mang đến trải nghiệm sống quốc tế khác biệt và đảm bảo giá trị tài sản gia tăng bền vững. Với Masterize Homes, tầm nhìn sẽ không có giới hạn. Những cam kết về chất lượng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bao giờ có điểm dừng. Masterize Homes, nhà phát triển bất động sản quốc tế với giá trị toàn cầu.